cỏ bữa nay xanh dờ ngon dữ lắm đó con ăn đi con ăn nhiều nhiều vô cho nó bổ bữa nay mẹ không ăn đâu mẹ nhường cho con hết đó thiệt hả mẹ vậy con ăn nha nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm bữa nay sao nó cỏ nó đắng đắng như là mắt cha vậy mẹ nhầm nhầm nhầm trời con tôi bị sao vậy nè cỏ có vấn đề hả đúng là đắng đắng có gì mắt cha. trời đất ơi hai con bọ của tôi sao vậy nè trời ủa không để cỏ có vấn đề hả ta ăn thử miếng coi ủa chết mẹ mình mới phun thuốc xong mà ý trời ơi chồng tôi sao vậy nè người hai con bò nữa ủa rồi sao chồng tôi ăn cỏ ăn chi vậy trời không để cỏ có vấn đề ta đâu ăn thử rồi ủa sao ba má mình ăn rau xong mình nằm ngủ đây chung với hai con bò vậy ta rồi cũng không ngủ mình ăn chung nữa à ăn rau là bổ cho sức khỏe lắm ăn thử miếng à vợ chồng con cái nhà này sao ta ăn gì cũng không chia cho hàng xóm nè cũng hơn tao đi chợ về tao bắt gặp tao bay ăn rồi tao bay ngủ ngoài giường đó thì tao lại tao ăn thử miếng này tao ăn lén miếng này. gì kỳ trời alo sếp em đã có mặt tại hiện trường gồm có bốn người chết và hai con bò bây giờ em nghi ngờ là trong cỏ có độc để em ăn thử em ngu quá sếp ơi Trời ơi, trong cỏ này là bị ma ám mà nè Chuyện tâm linh là không có đùa được đâu Đùa là vui lắm đó Ta lại đây là để ta thanh tẩy cái khu vườn này Ta không tin quả bị ma ám này có thể hại được ta Để ta ăn cho các người xem <laughs> Làm sao mà hại được ta